BCT High Park là dự án hội tụ các tiêu chuẩn quốc tế về thiết kế kiến trúc, cảnh quan, an ninh và các tiện ích nội ngoại khu đạt chuẩn 4 sao. BCT High Park có quy mô rộng gần 9 hecta, trong đó diện tích xây dựng chỉ chiếm khoảng 23%. Gần 80% diện tích còn lại sẽ dành cho các tiện ích nội khu, đặc biệt nhất chính là công viên cây xanh rộng đến 3 hecta và hồ bơi tràn bờ có chiều dài đạt chuẩn Olympic. VCT Hoài Bắc còn có trường mầm non và trường liên cấp chuẩn quốc tế ngay tại nội khu. Không gian căn hộ chuẩn sao tại VCT Hoài Bắc được bài trí thông minh, nội thất sang trọng, tối ưu hóa diện tích sử dụng VCT Hyde Park, căn hộ xanh chuẩn Singapore.